hôm nay à, lễ cúng lớn mời thỉnh hết tất cả các chư vị tổng cộng 18 bàn ở đây này có đức chúa Mẹ Maria Chúa Giêsu sẽ đến thăm nói Thiên Long Sơn hai văn này là thị cung với Long Dương rồi lên huynh đệ tỷ muội đây văn cha mẹ Hồng Thượng Đế mẹ đây sáng ngày thứ à, ba ngày 24 tháng 11 một, tuốt tuốt ở ngoài xa kia thì các vị thần Việt Nam hùng trên sông núi nước Mỹ hùng trên sông núi nước Việt đầy đủ hết hôm nay thỉnh tất cả các chị về họp bàn nói thêm Thiên Long Sơn giải quyết vấn đề của ông Trump mọi chuyện khác luôn vui đại học quay thường quay stream làm sao ấy you lên điện Ngọc Hoàng Thượng Đế Điện Ngọc Hoàng nằm ở trên đỉnh núi Đây cảnh đẹp Thiên Long Sơn Đó, à, ngoài chỗ ba cột cờ là mấy vị thần ngày trận đạo ở ngoài đó đây à, hai cái ba các bạn ngay đây là thánh tử đạo Việt Nam với 12 thánh tông đồ đệ tử của Đức Chúa Giêsu hôm nay cũng về núi luôn đó, các bạn thúc đó các bạn dưới có ngày à, cái bàn ở giữa ngay chỗ đó thì à, ngày, ngày phạm công tác với mấy ngày bên à, cao đài cái uh, bàn ở ngoài kia mấy à, ngày à, Minh Đăng Quang với mấy vị khất sĩ còn cái trên thì Ngọc Hoàng Thượng Đế với Mẫu Mẹ Long Cung Chúa Giêsu với Đức Mẹ Maria với mấy vị Phật ngoài đó tổ Bồ Đề Đạt Ma đâu ngoài đó ở trên cái bệ đó, thì bữa nay buổi lễ vậy còn các bạn bên đây cho mấy anh đang đứng đứng ở đó đó là mấy ông rồng ở núi cấm với mấy ông rồng ở núi thiên long sơn thì bàn này à, ở ngoài đó trên bệ thì à, sư phụ đức thầy đức phật hoàng trần nhân tâm tổ đồ là trên cái bệ đó thì tất cả các vị thường à, năm thì cũng hay làm mấy cái lễ này năm nào cũng làm mấy các vị về rất là vui vẻ hòa đồng từ phật thánh tiên thần à, mấy vị à, thần núi thần rồng đồ cũng về tụ họp cả hồng thiên sông núi nước việt hồng thiên sông núi nước việt là ngay trước tượng cho trần đạo ngày trần đạo có ba bàn là hồng thiên sông núi nước việt thì à, đó bữa nay luôn ở hồng thiên sông núi nước mỹ có ngày trọt qua washington nữa có ngày cũng vừa bữa nay cũng về đây để xử cái đám tà bữa nay đầy đủ hết á không có thiếu gì nào hết trơn á là à, tất cả những gì mà thần linh của nước mỹ á, cũng về đây nữa thì mấy vị là trùng nhau hồng thiên sông núi nước việt hồng thiên sông núi nước mỹ thì à, ngay à, chỗ ba cột cờ đó là trúng nhau gần nhau rồi thêm à, ông quan công nữa ở nam quan công có về đây nữa quan công trần đạo đức trọt washington à, đại thánh trần quang khải ngài lê văn việt đầy đủ à, đức phật thầy à, tất cả các chi vị hôm nay tề tụ không thiếu rồi uh, thiên binh thiên tướng cũng đầy đủ luôn ở đây khoảng mười mấy người sáng giờ lo quần quật ở đây rồi, uh, ờ, cứ làm vậy đó là mọi người tâm gia đình covid nhưng mà không sao à, ờ, mọi người tay chân ờ, gom đồ ra để mà làm lễ cúng lễ tạ ơn nước Mỹ luôn bữa nay ngày 24 ngày mai là lễ à, có à, gà tây à, tạ ơn nước Mỹ thì mình tạ ơn các gì ở trên cho mình hôm nay sống qua cái thời mạt kiếp này tránh cho tà đang đấu với nhau nghiêng ngửa Chúa Giêsu với quỷ sa tăng đang đấu nhau hôm nay hay lây gây cấn à ngoài đời thì không có hiểu tất cả mấy chị vị đã tính trước hết rồi thì năm nào thì cũng làm cái lễ nè nhưng mà kỳ chọn cái ngày nay là kiệt biết ờ, gây cấn thì sẵn ờ, làm công hai chuyện luôn thỉnh các chư vị về vui vẻ thường mỗi năm á, mấy vị như ngài George Washington với ngày trận Đạo với Hồng Thiên sông núi nước Mỹ nước Việt là rất là gần nhau kháng khích cũng giống như là anh em à, kết nghĩa thành đôi vậy đó cho nên nước Mỹ phải bổn phận phải lo cho nước Việt chu đáo đó lệnh trên mà mấy đại ca mình bệnh đừng ý lời đó mà ăn hiếp à, dân nha không phải vậy đâu đặt ngang hết bây giờ nếu mà không nghe lời thời à, mà kiếp những chuyện mà không thấy mà tin thường mấy gì về đây rất là đông mấy ai mà có thiên nhãn mà ai mà có huệ nhãn như mấy hòa thượng lớn á, sẽ nhìn thấy rất là khủng khiếp mấy gì về rất là oai lực cả cái bầu trời này rực sáng trùng trùng lớp lớp các chư thiên chư thánh chư thần à, mở đường cho cha mẹ đi xuống các chư Phật xuống đông lắm năm nào thì cũng làm lễ ở đây rất là linh đình đó, thì quay cảnh sơ sơ hôm nay làm lễ cái video này cũng để kỷ niệm thì trên cái bệ nãy kia có quay rồi chỗ đó sau này Phật Di Lạc sẽ ngồi đó giảng pháp bốn cây đó là bốn cây à, long hoa đó thì à, Phật đáng đây nè ở um, gần mình à, mới bay qua thì à, chờ chờ đến ngày xuất hiện thôi thì à, chỗ đó Phật sẽ giảng pháp bốn cây long hoa thì mà Phật tử của mình mai mốt mà ngồi đẩy ngoài sân này kia làm sẵn mấy cái băng ghế này cả năm rồi với mấy cục đá đó mình ngồi được với băng bên kia là mình ngồi được thì ra sân này chứa khoảng cả ngàn người được á những người mà hữu duyên 10 chết 7 còn 3 chết 2 còn 1 á, là sẽ ngồi dưới ờ, đây nè mình không cần bàn ghế gì hết chỉ cần cái ghế cho Phật ngồi trên đó thôi với cái microphone thôi là Ngài sẽ giảng pháp ngay chỗ đó cho mình ờ, thì tất cả Phật tử thì ở vùng này ờ, có Đại Phước thì gom lại thì cái bệ kia cũng làm sẵn rồi mấy gì kêu làm sẵn hết cái gì cũng sẵn hết này hoa nè hoa ngoài đó, đó là hoa anh đào nhưng mùa này thì nó hơi rụng thì ờ, trong này thì ờ, mấy cây hoa tường vi này còn thiếu nhiều lắm thiếu nhân lực thiếu uh, thiếu đủ hết thì bao nhiêu năm nay trồng mấy cây này của mấy bà con ở vùng này mang lên mấy cây kiển đồ người cho cây này cái kia trồng tùm lum hết trơn á có cây nó hợp với đất núi có cây nó không có hợp với đất núi núi cũng khó trồng lắm rồi khi mình trồng giống như à, như mình nói cây trước mặt kia nè cây này là là cây giống gì đó là cây tường vi màu đỏ đẹp nhưng mà khi mình trồng hồi xưa cách đây trồng cây này là 3 năm nó mới đến bên lớn nè à. cây mua ăn trăm rưỡi công rồi trồng với phải bọc cái rễ tại vì mấy con squirrel mấy giống mấy con sóc á, nó đào ở dưới cái nó ăn cái rễ cái nó bị chết cho nên mỗi cây kiệt phải uh, lấy lưới sắt bọc nó để cho nó đừng ăn cái rễ rồi uh, qua gió mưa nước tưới phải mỗi ngày phải làm hệ thống nước tưới núi này có những cái giếng nước uh, ngầm ở trong có 6 cái suối ngầm ở trong lòng đất cho nên nước nôi là xài đầy đủ không có thiếu nước nhưng mà khổ ăn cái là gió gió mới nó thổi ngã Hồi bữa à, bão quá trời lớn ngày gãy hết khoảng năm sáu cây à, tường vi lớn gãy ở dưới à, trong tương lai những thế hệ Việt Nam mình á, hiểu về cái núi này của người Việt về núi linh Thiên đất thánh địa thì lên đây phụ thêm tay chứ dãy đất quá lớn tới 360 công đất chưa có công trình gì vĩ đại hết chỉ sơ sài thôi mấy vị nói để à, mỗi người góp công sức vô thì nó mới thành thánh địa chứ mình con dành làm hết đâu được phải chừa lại cho phật tử San Jose lên đây người phụ tay chân đây kỳ cũng làm sơ sài như cầu hai kỳ cũng làm bằng cây ờ, sau này nếu mà ai mà có à, ấy làm bằng xi măng còn ở ngoài đó đó mình có thể bỏ cái sàn ngang rồi mình làm cái balcony lên có thể chứa cả ngàn người ăn trưa ở trên này được á mình đổ cột lên cái mình làm sàn ngang ở chỗ cục đó ngay chỗ à, dưới dưới đó là cái hội trường còn ở ngay xa xa đó là khu công giáo sau này sẽ có cái nhà nhà nguyện chứ không phải nhà thờ nha mình chỉ để nhà nguyện thôi thì mấy vị à, sẽ ngữ trọng để cho người công giáo dùng này lên đây à, gần gũi với chúa rồi chứ chúa giờ đâu ở nhà thờ nữa đó trên này không à mấy vị trên này mấy thánh tử đạo trên này không á à, thì à, thành phố Silicon Valley trước mặt có cái hồ ai lên đây có bệnh gì cũng sẽ hết có buồn cũng sẽ thành vui đau nhất cũng thành mạnh khỏe có mấy có bác lên nói nha lên cầu thang ở dưới kiệt xây có cầu thang từ ở dưới chiếc tàu dưới chân núi á, có cờ vàng ba chọc đỏ dưới này đó từ chỗ đó mà đi lên trên này á, là khoảng bốn trăm mấy chục thang cấp à, bệnh gì cũng sẽ hết mệt mỏi à, cholesterol gì cũng tiêu tan thì núi này à, của cộng đồng Việt Nam của thế giới chứ không phải của riêng dân à, San Jose ở đây tại dân đây à, kỹ sư bác sĩ rồi nhiều quá cho nên họ không có à, họ mất hết thiên tính rồi họ không còn nhớ nhớ đường đi về trời nữa họ chỉ nhớ đường đi tìm tìm thú vui thế gian không chỉ gieo duyên những người ở vùng này hữu duyên ai mà còn chút thiên tính thì nên à, sau này về Thiên Long Sơn thì sẽ có cảm nhận cái gì mình uống nước mình mới biết nước ấm nước lạnh chứ nói bằng miệng nói hoài cũng không có ai hiểu đâu với đạo Phật thôi thì à, cái clip nhỏ nhỏ bữa nay à, quay Thiên Long Sơn lễ lễ này cũng như đại hội tất cả các chư vị từ lớn tới nhỏ đều về hết thì bữa nay à, sẽ làm cái bữa lễ này cũng nhân cái dịp à, lễ tạ ơn ngày nay ngày 24 tháng 11 mới thiên long sơn lớn lắm quay cũng không có hết đường này lên hoài lên hoài lên hoài từ đây mà lên tú trên đỉnh núi thì cắm ba cái thánh giá trên đỉnh núi á cao khoảng 2.800 feet chỗ mà kiệt đang đứng đây là khoảng có 1 feet à. À, chưa nằm chưa thấm thía gì từ đây lên đó khoảng thêm tiếng rưỡi nữa nếu mình đi nhanh còn mấy người mà đi chậm chậm cũng chậm hơn còn người đi ờ, loại pro á, loại lẻ đó thì cỡ uh, ờ, 40 phút sẽ tới đỉnh núi tới ờ, nếu mà tới đỉnh đầu tiên thì lên đỉnh mấy đỉnh kế tiếp nữa thì cái núi Thiên Long Sơn vậy đó đi từ đây mà muốn hết núi này cũng khoảng <laughs> nhiều ạ à, có ngày á thôi thì chào quý vị mặc áo này dự à, đại hội chào <laughs> các bạn chào quý vị chào các bác